um, cái clip này um, trên đường đi là đi làm đi về clip này kiệt nói về tại sao trái đất này nó cai quản bởi thiên ma thiên ma là vật chất tiền ở trên thế giới tất cả các quốc gia đều phải bị ảnh hưởng bởi khoảng 10 cái gia đình 10 cái họ gọi là Rothschild à, cái này những người à, về à, tài chính hay là à, cao siêu họ sẽ hiểu thì mình chỉ nói mới mình nói sai mấy mấy huynh cao siêu đó cũng chăm chế nha này mình nói để cho những người bình thường ở dưới có cái ý để hiểu Ồ, tại sao thế giới khủng hoảng đó, thì tụi những cái tụi đó làm giàu và dạ, chuyện uh, ờ, hỏi mỗi lần thế giới khủng hoảng là tụi ờ, những cái tụi tài phiện nó làm giàu nó gọi tài phiện cả IMF là World Bank hay WTO những cái ờ, tiền của băng lớn trên thế giới mà cho những quốc gia này mượn quốc gia kia mượn á, cũng đều ở sau lưng âm thầm điều khiển bởi bởi những cái tài phiện này chứ không phải là mình nghĩ như vậy là nó không phải như vậy khi ở ờ, khi thấy xuống thế gian này cái trái đất này vật chất thì uh, tụi thiên ma đó nó cũng cho con <laughs> cháu nó nắm cái cán hết rồi tiền tiền mà mà Phật á, với Thượng Đế thì cho con cháu của các ngài xuống đây để mà dùng cái khổ này để tu tập để đi về á thì sao lệ thuộc nó nó phải hành hạ về đồng tiền cho mình khổ cái gì cũng tiền tiền đó, đó. thì mình nói về à, mình dẫn chứng là cái bệnh cái bệnh dịch Vũ Hán này nè tụi nó mấy em ngày nó làm cả mấy cái tỷ tỷ nghìn tỷ đếm không hết luôn là khi thị trường chứng khoán nó xuống thì tất cả mọi thứ nó xuống thì tụi nó mua vô à nó mua hết thị trường vô cái nó canh nhích ra nó bán ra nó làm giàu như những công ty bây giờ ở Mỹ bị ảnh hưởng thị trường chứng khoán và cả những quốc gia như Trung Cộng nhất là Trung Cộng bây giờ lại nó cái ban bộ chính trị Trung Quốc là đang lại với cái đám này để mà cho mượn tiền không có tiền là chết là là phá sản à, thay đổi chế độ nó muốn diệt nó muốn wipe out tức là nó muốn dẹp một cái quốc gia nào là đám này cũng có ảnh hưởng đó nha <clears throat> cả tiền à, để dành tiền già tiền bệnh của của những người dân thường mấy bác nè cũng bị xuống Vô bữa như mình để trong mấy cái à, mấy cái 401k đó thì giờ ví dụ mình để dành được cả đời về về già được trăm ngàn đô thì hôm nay thị trường xuống còn năm chục, còn à, nữa còn năm chục. ai vô túi ai đó vô túi đám đó đó gọi là tài phiện <coughs> tài mà mười trên thế giới này cai quản bởi mười mấy cái dòng họ chứ không phải thấy Mỹ như vậy chứ cũng bị à, lệ thuộc tụi nó nữa đó thế này mình chỉ nói về cái vấn đề mặt à, đời thì nó có ảnh hưởng tâm linh đó. mà ngộ nha tụi nó không có à, sẽ tăng nó không có thờ phật cũng không thờ chúa nữa nó giàu kinh khủng <clears throat> thì nhiều người bữa có, có mấy comment thì đọc qua nhiều người hỏi sao việc nói sao sao quỷ là giàu ở thì ở trên nó cho con cháu nó xuống đây để nắm về tài chánh phật thì kêu mình bỏ hết không có cần chức vụ cũng không cần tiền như phật thích ca vậy đó hay làm vua cũng không làm mà hoàng tử thái tử cũng không làm còn đây ờ, mình biết nhiều nhiều lắm nhiều đại gia giàu có một năm làm sáu bảy trăm triệu đô á nó vô gì dữ lắm á ừ. mà cái tâm không có an ờ, tại vì bận rộn mà lo tiền quá cũng giống như bữa nay <laughs> kinh tế ờ, này nọ lo mấy cái vụ mà hãng mình có ăn nhỏ kia vợ của thằng đại tử làm hãng kia thằng à, trong hãng có người bị thì giờ mình cũng phải cho nó về mà hãng mình mà bị mà cả đám mà đóng cửa chắc mình cũng mệt một ngày mặt trời lên là là tốn quá gần 200 ngàn phải gán kiếm cho nên mình giờ cũng đang bị à, <clears throat> dính một chút một xíu nữa nhưng mà không sao quá cũng khoảng này ai cũng mệt với, à, nó à, giờ chót mà giờ là giờ này cũng giống như giờ à, dãy chết của đám này trước khi nó rời khỏi trái đất này nó cũng phải hành hạ mình chập vậy nè sắp rồi Trung Cộng sắp đổi chế độ Việt Nam cũng sắp đổi nữa đó thì à, mọi thứ cũng giống như à, bữa mình để dành ai mà mua stock á thì mình nghĩ tài sản mình có 10 triệu bữa nay rẻ cái bắt đầu cái đám tài phiện là nó mua vô bán ra mua vô bán ra rồi bắt đầu cho mượn lại nó, nó cứ vậy mà làm phải mà nó náo động thế giới là nó giàu đó cho nên nó cứ giàu từ đời này qua đời nọ gọi là mười mấy dòng họ ma quỷ ừ. Rothschild thì mình nói vậy thôi nó có quyền lực lắm sau này Việt Nam mình chắc cũng phải mượn nó trăm tỷ rồi bắt đầu mới phát triển đất nước mới làm được nói thì nói cho cũng <coughs> tụi nó không có không có cần biết tư bản hay là cộng sản cũng giống như là ở đây nó gọi là ganh điêu là nó qua nó bán cho phe này cũng cây súng đó nó qua nó bán cái phe nó hai bên bán nhau nó đứng giữa nó bán là chọc giận hai bên để mà bắn nhau rồi nó giữa thì thế giới này mà nó có cai quản bởi vậy đó thì à, những người nào không à, à, ở đây ai cũng những người mà ở Mỹ ta đa số người ta biết có thể Việt Nam không biết thì này mình nói ai cũng hiểu hiểu thì có mấy comment hỏi không hiểu thì mình sao mà tụi nó giàu là giàu vậy đó chứ còn cái ờ, bệnh mà nếu mà tổng cộng hàng năm bệnh ờ, cảm cúm này nè mỗi năm bệnh cảm cúm này cộng lại chết cũng ờ, nước Mỹ này cũng nhiều à như cũng mấy ngàn người nhiều hơn đó là điều điều hàng năm chứ còn bữa giờ đâu lác đác chưa gần đây cũng thường theo dõi hỏi coi có xây chuyển gì không Việt Nam có xây chuyển không Mỹ có xây chuyển gì không mấy gì cũng vẫn nói vậy á Việt Nam chết hàng thứ nhì á mà cũng gán khấn đúng ra mấy lãnh đạo mình á cả cái bà Nguyễn Thị Thu á, bây giờ bà cũng hối hận ở dưới rồi bà cũng nhắn tin về à, cho cái người nào thế chức vụ bà đó tại bà ban bị bị nhốt nhốt dưới chết bữa giờ chết là tháng 2 2019 tháng nào quên thì uh, ông đó phải đem cái chậu ly hương của đức ờ, đại thánh dương ờ, ngài trận đạo đem lại chỗ đó rồi ờ, trung quốc nó ém ở dưới cái tượng của bác hồ á bác hồ nha mình không có hổn bác hồ ngay chỗ bùng binh nguyễn huệ á nó ém ở dưới đó chấn cái nước mình ngay đó cứng ngắc đó phải thay xuống phải đổi đổi tượng khác đổi tượng thánh trần đó hoặc là đổi tượng uh, đối tượng ông à, ông George Washington đó, là hai ông là có, có công lao lắm á ông ngày đêm lo cho nước mình đó. để hai ông đứng đó để cho Mỹ nó khoái đồ nó qua ra bồng binh rồi nó chụp hình đồ đó, rồi nó lấy về mặt đời còn về mặt tâm linh là thiệt hai ông là rất là thân thích họp bàn tối ngày để mà làm sao cho Trump đừng có à, phải nhớ đến nước Việt hoài á. mà bệnh á, <clears throat> mình không có liên quan đến chính trị nhưng mà yêu nước thì cũng phải hiểu chút chút chứ mấy này không dám đụng vô đâu vô, có bà nào <laughs> mới đây trước mặt của ông à, Daniel Kirsten Brink mới đây nè lấy hình của ông Trump rồi ờ, biểu tình làm ờ, nói ờ, tôi tiểu vô cái hình của ông Trump cái đó tào lao không biết cái bà đó bà nào mới nghe không ông kia ông mới gì ông kể lại ở bệnh điều tra có một cái có vụ này không cái đó mình bất kính đi lắm không có nên làm đó tội chết <coughs> giận cái nào nữa chứ ông đang cứu mình khỏi diệt chủng sẽ đậu lại năm à, nay thì à, cái đề tài bữa nay là tại sao thì những cái khủng hoảng thế giới tài phiệt lại giàu thêm là vậy rồi à, chậu lê hương thì mà gán mang trả lại đi rồi mấy lãnh đạo cũng nên lập một cái đàn cái đàn hoặc là chỗ mà định thờ thánh trần đạo á ờ, khấn cúng ổng qua cái nạn ờ, bệnh dịch này Trung Quốc á, nó khôn mấy ngày là hai bữa nay nó xô dân nó ra đường để đi ờ, khấn mà đi bộ nghe khấn giống kiểu người ta tạng mập đầu lên mập nữa mà ai cũng lại hết lại về hướng thượng đế cổng đông bắc để mà cho được tha thứ trong khi lãnh đạo làm bắt dân đi lại thiệt tình không biết ông đã còn ờ, đã chuối ờ, mấy ông lãnh đạo không biết ở đâu không đó, hiện giờ có đó cái đó có bệnh đó tin tức đó đó nó biết nó biết khấn biết lại sám hối mà dân lại có triệu triệu người nghe chứ không phải ít đâu ở ngoài đường á vũ hán rồi mấy thành phố khác lại chứ không phải biểu tình <laughs> tin tức đó có có hình luôn rồi. cái à, cái bệnh này nè nó còn kéo dài lắm thì giờ mỗi nhà cứ à, cố gắng uống nước vô cái lúc nào cái tay mình cũng rửa tại vì khi cái tay mình dính cái mình quẹt quẹt vô người mình nó giống như là mình chịu, tự mình chích cái con à, con vợ con, con cô 19 này vô người mình vậy đó cho nên à, tay thường xuyên rửa ngồi gần ai đừng ngồi gần quá chậu ly hương làm ơn à, bưng trở lại để mà quốc thế dân an à, mong clip nho nhỏ này à, thị trường chứng khoán bây giờ ở Mỹ này cũng quá trời xuống không biết còn kế tiếp còn mấy chuyện gì nữa không nhưng mà mấy em gài các vị trên cũng bận lắm thì cũng không có dám làm phiền mấy để từng hay từng nữa rảnh thì uh, xin hội kiến ờ, lấy tin tức mới cái gì mình cho các vị ờ, quý vị biết cái ai gì đạo Phật tối lái xe về ờ, đó cái chậu ly hương hay <laughs> mấy vị nhắc cái vụ đó cái gì